Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời và Vi đã trở lại rồi đây à, Trong video ngày hôm nay không nói gọi dòng vòng vo không có lung tung men nữa ha Thì họ có yêu bạn hay không? Chỉ nghĩ đơn giản trong đầu Và trước mặt mọi người là ba lá bài như thường lệ à, Mọi người hãy chọn một lá bài theo cái suy nghĩ của mình Hoặc là chọn thêm một cái hình ở trên cái lá bài mà mọi người thích Đây là lá đầu tiên Lá thứ hai là hoa bồ công anh Và lá thứ ba là con bướm Rồi, như thường lệ tất cả những cái mốc thời gian cũng như là thông tin về những bộ bài vi sử dụng trong video thì đều bỏ ở phần mô tả cho nên mọi người hãy mở phần mô tả để xem cho nó lẹ nha tủ đầu tiên là những bạn chọn con chuồn chuồn họ có yêu bạn không ừ. đây là chúng ta có bảy lệnh bảy ký ừ. cái người này rất là thân thiện, thân mật với các bạn nha từ cái lá hậu cấp thì mình thấy cái người này rất là thân thậm chí là họ thường xuyên nói chuyện với bạn tương tác cho các bạn không bao đường đọc có nhiều nước hơn nè à mình thấy một cái gì đó nó che giấu và nó à, nếu mình là bị thảm ở bên trong vậy đó mọi người ở chúng ta có bốn <laughs> cái người này hình như là mình thấy bạn và họ vẫn chưa có nói chuyện hoặc là cái không không bây giờ chưa chưa bao giờ minh bạch về cái vấn đề là chúng ta thích nhau hay không chúng ta có tình cảm với nhau hay không với bạn á, thì cái người này mình không biết là bạn có tình cảm với họ hay không nhưng mà từ những cái lá bài này mình nghĩ hình như là họ thấy bạn không có tình cảm gì với họ hết cho nên họ kiểu như là uh, tại vì người ta cũng chưa có bật mí chưa có mở đèn xe nên làm sao mà mình có thể phô trương với người ta được đây là cái cách nghĩ của người này về bạn nha à, mình thấy cái người này á à, lúc gần lúc xa lúc máu lạnh lúc ngọt ngào à, nói chung là hỉ nộ ái ố họ đều biểu hiện trước mặt bạn hết thật ra thì nói người này có cảm xúc với bạn hay không là có nha mọi người có suy nghĩ có tạp niệm đó mình chỉ đang nói cái vấn đề là suy nghĩ và tạp niệm nha mọi người chứ không phải là yêu bạn hay không nha tại vì từ những cái bài này nó vẫn chưa có một cái gì đó gọi là chính xác và cụ thể tuy nhiên là nếu mà hỏi là mọi người hỏi mình là cái người này có cảm xúc với bạn hay không là có à, mình thấy cái người này à, nhiều lúc họ thích bạn à, nhưng mà họ không có kiểu mà không, kiểu mà trong trong cái cái cái, cái sự nắm bắt của bạn nữa có thể là lúc mà họ đi rất xa có lúc thì hai người nghĩ là đã đến lúc là à mình nên phô trương cho cả thế giới này thấy à, hai đứa đang có tập nhẹ với nhau rồi hai đứa đang có cái sự rung động nhất định với nhau để nói cho đối phương biết và cũng như công khai cho thế giới này nhưng nhưng nhưng chỉ tới cái lúc mà định nói thôi thì mọi thứ nó sẽ bị cản lại hoặc là hoặc là hai người sẽ chí chế hoặc là cãi nhau về một cái vấn đề gì đấy mà mình thấy hai người rất là khắc khẩu nha cái khắc khẩu này nó làm cho mình cảm giác hai người thân nhau nhờ cái khắc khẩu đó có thể như cái lần đầu tiên mà bạn gặp họ là bạn với họ đã cãi nhau rồi các bạn đã cũng như là lời qua tiếng lại với nhau rồi um, cái người này tạo cho mình một cái cảm giác là uh, có thể như là họ là bạn của các bạn á tại vì mình thấy ở đây chúng ta có lá hoàng hậu cấp thì cái người này chính đó là họ rất là kiểu như đeo theo bạn luôn á lúc nào họ cũng họ cũng um, kiểu kiểu như là quan sát và ở gần xung quanh cái cuộc sống của bạn thôi hai người rất là hay tương tác và nói chuyện với nhau nhưng mà ở ờ, trước đó là mình thấy giá bảy kiếm có vẻ như người này khá là đề phòng khi mà nói cái vấn đề yêu đương với mọi người à, tại vì người ta cũng quan sát mà mọi người ha ở đây này chúng ta có thấy bạn vậy nè cái người này cũng cũng các bạn có thấy một đám người uh, quánh một cái tổ ong không nhưng mà cái người đàn ông thì là rất là tỉnh có nghĩa là cái trong cái trường hợp này á có nghĩa là họ đang quan sát xem cái động thái của các bạn như thế nào có cái ông nó có bỏ tổ hay chưa thì họ mới đánh chứ không phải tự tự nhiên giống như mấy người mù mà mà mà mà mà, mà, mà không không thấy cái tổ ong ở trên mà cứ cầm dậy quấn như đúng rồi đó cho nên cái trường hợp của người này á có nghĩa là thích có cảm xúc rồi đó nhưng mà kiểu như là chưa có thấy bạn bật đèn xanh chưa có biết là chuyện nó có sơ muối được hay không cho nên họ cũng rất là chần chừ họ rất là từ từ không có vồ vập không có ờ, sấn rã quá à, mình thấy một cái năng lượng gì đó nó nó nó mang theo cái kiểu có cảm xúc nhưng mà theo cái kiểu mà quan sát nhiều hơn ờ, còn nếu mà hỏi là có muốn có xây dựng cái mối quan hệ với các bạn hay không thì mình thấy là người này có ý định nha nhưng mà họ thêm một cái kiểu như là ngoài mặt thì rất là uh, ờ, bồn bã kiểu như là ủa ở ờ, ờ, yêu thì đến với nhau thôi có gì vấn đề gì đâu nhưng mà cái cái cái, cái vấn đề bồn bã này nó họ chỉ thể hiện ra ngoài mặt thôi chứ nó không có Ờ, thông qua cái hành động có nhiều nghĩa là cảm xúc cũng để trong lòng thôi bây giờ quan sát bạn động thái của bạn như thế nào nó quan trọng hơn với họ uh, một cái gì đó nó họ cần một cái gì đó chắc chắn giống như là một người đang mắc cạn và cần được một cái chiếc phao vậy mọi người ha có vẻ thích thì cũng thích lắm mà tại vì ở đây mình thấy năng lượng nước khá là nhiều và ở đây mình có thá lấy là thá bốn gậy nữa thì mình thấy có vẻ như người này muốn thiết lập một cái gì đó nó xa xôi với mọi người nhưng mà uh, có khá nhiều cái uh, vấn đề cũng như là uh, thiếu một cái sự chắc chắn nào đó cho, cho nên là khá là chần chừ ha bây giờ có cảm xúc rồi đó nhưng mà yêu hay không nha à, xin lỗi mọi người nhưng mình quay video vào buổi sáng cho nên à, sẽ có à, cái tiếng ồn khá là nhiều make up này mọi người uhm. có cảm xúc uhm. rồi bảy gan một lần nữa ôi tại sao người này cứ vậy ba mình mình cảm giác được là một cái gì đó hơi trend zone ở đây nhưng mà à, chung chúng ta có bún xu wow đó à á hả năm cấp à họ có yêu bạn không có mình mình khẳng định là có với mọi người nhưng mà mình thấy hình như là có một cái vấn đề gì đó nó xảy ra ở trong cái câu chuyện của mọi người nè cái câu chuyện ờ, cái lý cái cái cái cái vấn cái hoàn cảnh đầu tiên mình sẽ nói về hoàn cảnh đầu tiên mà mình thấy trong cái tủ bài này về phía của bạn nha có thể như là họ đã thích ngay một người mà quá độc lập quá tự tin quá um, kiêu hãnh đi chẳng hạn như mình đang nói bạn nha bạn là một người rất là độc lập kiểu giống như là bạn rất là mạnh mẽ các bạn thích cái gì là bạn làm cái đó bạn rất là cá tính thôi bạn bạn thích đi chơi là bạn đi chơi bạn thích làm cái gì là bạn sẽ mua cái đó bạn có thể là giống như là thiên biến dạng hóa mọi thứ theo ý mình luôn và cái người này họ thấy được cái sự mạnh mẽ cái sự gì đó nó rất là ngầu lầu với phía bạn và nó làm cho họ bị ác vía mọi người mà hiểu giống như là mình thích cái một cái người mà hình như là à, họ nghĩ là bạn không có cần ai hết bạn à, bạn chỉ cần một mình bạn thôi bạn vẫn có thể tỏa sáng bạn vẫn có thể um, vui vẻ bình thường cái người đó thích bạn theo một cái kiểu rất là tự ti một cái gì nó nó mang cái kiểu như là ờ, hình như nó không có cần mình đâu cho nên thôi tình cảm của mình cứ để đấy thôi còn còn cái chuyện mà tương lai nó có tính nó xa hơn hay không á thì mình thấy cái người này để cho cái sự tự ti nó lấn át rất là nhiều hoặc cái trường hợp còn lại nếu mà mình nói là Renjon uh, ờ, Renjon ở đây là um, họ thấy hình như Tháo mà cả hai người cứ như thế nó vẫn vui cái người này có tình cảm với các bạn nha nhưng mà cái người này không chịu thừa nhận cái tình cảm đấy mà họ nghĩ là um, ủa mình là bạn của nhau cũng tốt mà Ờ, không còn yêu nhau thì vẫn có thể hạnh phúc vẫn có thể uh, nói chuyện vẫn có thể tương tác mọi thứ tại vì mình thấy cả hai người á, lúc nào cũng dính nhau bên hình với bóng đó từ hình như là nguyên một tháng là đã dính nhau hết 29 ngày rồi chỉ có hai ba ngày là xa nhau thôi à, mà mình mình cảm giác cái sự hiện diện đó nó nó đã đủ với họ cái người này cảm giác như là ở bên cạnh bạn với một hình thức là từ bạn bè là ổn rồi còn cái chuyện mà tương lai mà hai người tiến xa hơn thì mình nghĩ là cả hai bạn vẫn chưa có một cái gì đó chính chắn và rõ ràng từ cả họ và từ cả cả bạn luôn nha mình mình thấy từ cái người này nói như vậy họ có yêu bạn không có họ yêu bạn theo cái cách mà gọi là giữ bạn bên cạnh có một có bạn theo kiểu nhẹ nhàng á không có kiểu trói buộc nhau á cả hai vẫn có khoảng trời riêng của mình ha và không không có đối chân đối phương quá nhiều à, mình thấy một cái năng lượng à, kiểu như là uh, ờ, mấy của trời cứ để gió cuốn đi á kiểu mình thương nhưng mà mình không có ép ép buộc người ta quá nhiều về cái uh, suy nghĩ là à à tao thương mày thì sao rồi đâu có nhất thiết là phải giữ mày bên cạnh đâu thương mày như vậy thì nó rất là gò bó và thành niệm ha và cái điều này á, vô tình làm cho hai người có một cái cái gì đó nó gọi giống như là uh, yêu lắm uh, nhưng mà có một cái bức tường ngăn cách được cái vấn đề tình cảm với hai người cũng như là bạn bạn hay cảm nhận được họ cũng có tình cảm với bạn bạn cũng có tình cảm với họ ở đây chúng ta có lá hai hai hai hai hai xu hai cấp nè mọi người có ràng là tình cảm nó có nhưng mà có như là nó nó hơi bị chinh trên làm sao kiểu như là hai hai cả hai người đều có cảm xúc với nhau nhưng mà uh, tối ai cũng về nhà của người kia cũng không có nhiều hơn kiểu như là biết là họ tồn tại trong cuộc sống của mình và biết họ có tình cảm với mình thôi nhưng mà um, kiểu như là um, có một cái danh phận thực sự có một cái cái cái, cái vai trò thực sự gọi là gọi là người yêu trịnh trọng như vậy thì chưa ừ. chứ mà nói chung là à, ờ, đề ba do là mình thấy cái này có vẻ như là à, tương tư và quan sát nhau cũng lâu rồi nhưng mà hình như là chưa có một cái gì đó nó chính thức và rõ ràng ha à, ừ. tụ này đặc biệt có cái bài này mình nghĩ là sẽ có một cái gì đó rất là tốt và hiệu quả cho những bạn mà đang cờ rết hoặc là đang thương thầm ai đó và team mình thấy cả hai vẫn vẫn trong một cái trạng thái gọi là um, có nhau trong cuộc sống của nhau nhưng mà kiểu như là chắc chắn hơn thì vẫn chưa à, cái đó bài đã cho mình thấy là họ nghĩ là ừ, yêu thôi cũng được đó nhưng mà đâu cần thiết là phải nói ra ngoài đâu mọi người ha Ờ, ai cũng có cảm xúc ai cũng có trực giác ai cũng có thể cảm nhận được à, đâu có quá khó thì bạn biết một người nào đó có thương mình hay không nhưng mà mình nói thật cho mọi người nha khi mà mình mình thích một người nào đó mình muốn mình muốn cái người đó phải cho mình một cái sự chắc chắn để biết biết chắc là à họ có thích mình hay không mà huống chi là cái thời đại mà gọi là nó nó lương lẹo và nó nó nhiều tạp niệm thế giới bây giờ thì nhiều khi mình mình thích một người nào đó quá không biết là họ còn có à, tương tư về em a em b em c nữa hay không cho nên mình thấy cái cái năng lượng này này nó làm cho mình kiểu như khó cũng, mình coi tựa bài mình cũng hơi khó chịu á kiểu như là ờ, thích nó nhưng mà không có chịu nói nó một cái gì đó nó hơi thụ động và nó hơi lầm lầm lì lì ở đây á ừ. Rồi, thích thì nói cho người ta biết chứ trời kiểu như cứ nói cứ cứ ức ơ cứ bơ bơ ra chúng ta có You Deserve Love có vẻ như là nếu mà à, các bạn thích cái người này thì các bạn phải là một người chủ động nhiều hơn hãy thể hiện ra nhiều hơn các bạn có thấy hình ảnh là Judy Charlotte các bạn sẽ là người dương mũi tên đe, bắn mũi tên tình yêu và à, cái người mà các bạn cũng thích ha các bạn đang nghĩ tới trong cả bàn này nè à, nếu mà con gái thì coi như là các bạn phải cần mạnh mẽ hơn à, vì à, mình thấy cái người này nghĩ với bạn là một cái gì đó rất là độc lập cá tính bạn có thể uh, tự tự ra trong sống của bạn có thể quyết định được cuộc sống mình vui hay buồn uh, thích đi đâu thích ăn cái gì uh, mặc đồ đẹp ra làm sao là tự bản thân mình quyết định chứ không có uh, bị ảnh hưởng hoặc là bị có cái cái cái, cái vấn đề từ ai hết ừ. chúng ta có pay attention này pay attention to the red flash mình thấy giống như là cần có một cái chữ ký xác nhận trong mối quan hệ này mình cảm nhận được cái sự kiểu như là uh, lo lắng kiểu như là không biết là họ có yêu mình hay không thì mình mình trả lời mọi người rồi ha là họ có yêu các bạn tuy nhiên á là cái <laughs> mình thấy là có thể là nếu mà các bạn không không đủ kiên không không không có đủ dũng cảm như cái lá yêu research blog mà tiến đến tỏ tình với họ luôn á thì uh, mọi người sẽ phải chờ để có thể ký tên xác nhận là đó. Dạ. là cái anh đó là người yêu của tôi đó à, cái cái chị đẹp đẹp đó là người yêu của tôi đó nha à, thích biết là mình thích rồi nhưng mà không có một cái gì đó nó chắc chắn uh, cứ cứ nhẹ nhẹ nhàng nhàng rồi nó cứ làm sao mọi người kiểu như là mình thích một cái món đồ gì lắm nhưng mà chỉ thêm vào giỏ hàng rồi để đó thôi chứ cũng không có chốt đơn mua về tiếp theo là những bạn chọn lá bài bột công anh bắt ra nha mọi người người mà mọi người đang nghĩ đến su kiếm hậu su này bạn sẽ gặp ở trong công việc ha mình nghĩ là cái người này có liên quan khá nhiều đến công việc hoặc là học tập hoặc là về cái uh, về những cái uh, mối quan hệ xã hội dạ. yêu bạn không từ những cái bài này là mình thấy họ không có yêu bạn nha mọi người cái người này uh, hình như là họ có một cái cách nhìn nó hơi cực đoan về cái mối quan hệ giữa hai người ha họ họ có nghĩ với bạn hay không mình thấy còn có nghĩ với mọi người à, thậm chí là hai người à, mình thấy ở đây chúng ta có lá ba xu nè hình như là nếu mà đi học thì có thể như là họ là thầy hoặc là là một người tiền bối của các bạn còn nếu mà đi làm thì cái người này sẽ là một cái người đóng vai trò hướng dẫn và chỉ đạo cho các bạn rất là nhiều à, tuy nhiên cái cách thể hiện của người này với trước mặt bạn là một cái gì đó rất là nghiêm khắc và họ dày dặn hơn bạn rất là nhiều ở đây mình có thấy có năng lượng đất nhiều nha mình thấy cung sự nữ họ mang cái tính nghiêm nghị nhưng mà cũng rất là khó nắm bắt đó mọi người à, mình không xem họ là ai nha nhưng mà đây cái cách thể hiện của họ với bạn không ờ, cái người này không có yêu bạn đâu à, mình thấy khi mà họ nghĩ về cái tình cảm với bạn đó là một cái gì nó nó quá xa vời và nó không thể nào mà thái quá hết á kiểu giống như là mọi người thấy một người đàn ông mà ôm một hơi mười cây gậy hay không và chưa kể mình thấy cái cái cái cái mối quan hệ của các bạn á nó sẽ bị nếu mà họ thích bạn á hoặc là họ nghĩ là họ có tình cảm với bạn á họ sẽ bị những người xung quanh đàm tiếu rất là nhiều ảnh hưởng đến rất là nhiều cho nên nó là cái cái, cái, cái kiểu như là họ nghĩ là thôi mình sẽ không nghĩ những cái chuyện mà nó quá thiếu an toàn về bản thân mình Ờ, và uh, họ luôn giữ cho mình một cái trạng thái là uh, tôi là tôi rất là uh, lịch sự không bao giờ dính vào một cái chuyện gì đâu không đó và họ không hề thích các bạn nghe mọi người uh, ở đây mình thấy là nếu mà họ có nghĩ với bạn hoặc là có một cái tương tác gì đó với bạn chỉ là về mặt công việc hoặc là học tập hoặc là kiểu giống như là bắt buộc phải nói chuyện thì mình nói thôi chứ còn còn nếu mà nghĩ đến cái việc mà xa xôi hơn á, thì mình nghĩ là họ không không bao giờ có tập nhiệm như các bạn hết à, bản thân của họ là một người à, mang năng lượng của à, hậu su hậu su là một người rất là yên tâm vững chãi an toàn lúc nào cũng thể hiện ra bản thân mình là mình, mình là một người rất là đàng hoàng rất là trách nhiệm và không có bao giờ làm những cái chuyện mà Ờ, khiến cho người khác phải nói ra nó vào ờ cho nên nếu mà các bạn đang tương tư với người này hoặc là các bạn đang quen cái người này luôn thì mình nghĩ là có thể là họ uh, nếu mà các bạn đang quen cái người này luôn thì mình thấy có vẻ như là cái người này đang định lợi dụng bạn để có thể phát triển tốt cho công việc của họ ừ, nếu mình nói hơi su cà na hơn một chút nữa nếu mà hai người đang có quay lại với nhau thì có vẻ như người này kiểu như là quen với các bạn nhưng mà không có public các bạn qua bạn bên ngoài rất nhiều tại vì họ, ờ, họ nghĩ nếu mà họ nói là họ đang quen bạn á thì cái hình ảnh của họ sẽ bị ảnh hưởng uh, rồi nói chung là uh, cái người này rất là quan trọng với cái vẻ ngoài của mình ha có một cái gì đó nó hơi hơi xu ở đây năm xu kiếm vậy chúng ta có năm xu và năm cấp luôn nha mọi người mình càng chắc chắn là người này không hề yêu bạn luôn ừ. mình nghĩ nếu mà bạn nào mà đang quen họ thì ở trong cái việc mà bạn thích họ nhiều hơn á tại vì mình thấy cái năng lượng của em red ở đây có vẻ là các bạn uh, có thể là họ cảm nhận được cái sự à, an tâm che chở chăm sóc của bạn như là một người mẹ một người có thể là mang lại cho mình có cảm giác lo lắng chu toàn tại vì năng lượng của đại em là một năng lượng của cung cự giải ha cung cự giải là một cung ờ, mà gọi là có thể rất là ngọt ngào rất là uh, giỏi trong cái việc mà chăm sóc hoặc là lo lắng cho người khác à, tuy nhiên á các bạn nếu ở đây mình đọc theo những cái bài này á thì mình là cảm nhận thêm một cái vấn đề như vậy hỏi các bạn khá là phiền giống như mẹ của họ vậy á các bạn đi đâu các bạn làm gì các bạn cũng cũng cũng cũng hỏi họ cũng quản thúc họ cái điều này khiến cho họ cảm thấy mình rất là bức bối và bực bội với mọi người <laughs> kiểu như mình đi đâu mình cũng phải trình báo với các bạn hết nếu mà hai người đang quen nhau nha đây là cái trường hợp mình nhấn mạnh là hai người đang quen nhau và họ rất là muốn thoát khỏi cái vấn đề này tại vì họ nghĩ là họ sẽ tốt hơn khi mà không có bạn trong cuộc sống á đây là một cái cách nghĩ nó khá là phủ phàng luôn mọi người còn nếu mà hai người mà chưa có quen nhau á giống như mình đã nói ở trên đây là cái cách nghĩ của họ chỉ là về mặt công việc phải tương tác với các bạn á thì cái người này á, họ lại nghĩ là ô không nên dính vào bạn càng nhiều càng tốt kiểu như là không nên tương tác cũng không nên dây mơ để máy cho các bạn luôn à, họ nghĩ là họ sẽ tỏa sáng nhất khi không dính với bạn ờ cái người này có một cái cách ngửi nó thậm chí là gọi không phải là ghét mà gọi là như là nó hơi xa cách với các bạn luôn nha và cái lá hero phần ở đây nè cái người này á, có một cái vẻ ngoài rất là đạo mạo họ nghĩ họ luôn nói với các bạn những cái lời hoa mỹ nhất để cho các bạn nhục chí ờ, kiểu như không phải là từ chối thẳng thừng tuy nhiên á, sẽ làm cho các bạn nghĩ là họ là một người ở trong một cái đấng tối cao nào đó và các bạn không được chạm đến họ chẳng hạn như là họ luôn nói là em rất là tốt à, nhưng mà tại vì anh a b c x y gì đó cho nên là chúng ta không thể nào đến với nhau được liên tục làm cho bạn rơi vào những cái trạng thái nó rất là à, bách nhục um, khiến cho mình không đổi được uh, các bạn có yêu họ nhiều bao nhiêu thì cái người này luôn luôn từ chối còn nếu giống như mình mình thì mình thấy cái người này thấy bạn khá là phiền á và họ rất là muốn nhanh chóng kết thúc cái mối quan hệ này uh, mình thấy vậy luôn á cái người này à, nếu mà đang lợi dụng bạn á, thì đủ lông đủ cánh thì thế nào họ cũng họ cũng quay mắt các bạn đi mình mình biết là sẽ có số bạn nghe cái trải bài này với một cái cái niềm hy vọng với một cái cái sự hy vọng về là à cái đối phương nó sẽ dành tình cảm cho mình nhưng mà đây là một cái tin nó rất là héo queo cho mọi người hả một phòng anh ba trăm gió bay luôn ta release for faster Mọi người có nhớ là mình rút được lá The Hierophant không? Lá Hierophant là một lá đại diện cho về tín ngưỡng tôn giáo Thì ở đây chúng ta có cái lá Release Faster Cái lá này có nghĩa là nó ảnh hưởng vào một cái tôn giáo hoặc là một cái tín đồ giáo phái nào đó có thể là bạn và họ không có cái cái, cái sự uh, thống nhất với nhau về mặt tín ngưỡng á có nghĩa là họ thấy nếu mà um, có thể nhiều khi á trong những mối quan hệ á tín ngưỡng ừ. tôn giáo nó cũng sẽ khác nhau một phần mình đã từng có mình đã từng bắt gặp một số những người uh, họ họ yêu nhau được mấy năm nhưng sau đó biết là gia đình của mình khác nhau về tôn giáo một người đạo phật một người đạo chúa cho nên hai người đã không đi tới một cái cái cái cái mối quan hệ dài lâu hơn và ở trong cái trường hợp của nhân bạn số 2 á, thì mình lại thấy thêm cái lá separation có nghĩa là cái mối quan hệ nó nên được tách ra và nên ngưng lại đó mọi người à, <laughs> mình mình mình thấy cái lá cái cái tội bài số 2 này nè từ đầu tới cuối á, nó đều nhấn mạnh cho mình một cái vấn đề là cả hai không nên ở với nhau lâu hơn nếu mà bạn dành tình cảm quá nhiều cho người này á, thì đây là một sự cảnh tỉnh để các bạn biết cái lý do mà mình nên tách ra khỏi cái người này rồi ha à, và nếu thật ra mình thấy cái việc mà các bạn thích một người mà không thích mình á giống như là các bạn ôm một cái xương rồng vậy đó Ờ, nó sẽ bị dai đâm vào người rất là đau ha và chỉ có thể tự các bạn rời khỏi cái cái, cái xương rộng đó thôi chứ thật ra mình biết là khi mà chúng ta yêu rồi á chúng ta hay mù quáng ờ, chúng ta là những đứa trẻ uh, cái lá bài não đang nói cái tư duy của mọi người chúng ta yêu ai chúng ta rất là chân thành và mong mỏi hết lòng và những đứa trẻ thì không bao giờ nói dối hết nhưng mà các bạn có thích người khác nói dối các bạn không các bạn không thích đúng không tất nhiên là các bạn yêu một người nhiều như thế nào thì các bạn sẽ càng gửi hy vọng về cho người đó nhiều từng đấy và cái lá bài children này ở đây á nó còn nhấn mạnh với mình cái lá bài em đấy vừa nãy nếu mà các bạn có à, mình hơi tiếng nhượng một chút nếu mà hai người có làm chuyện đó với nhau thì đây không phải một cái nền tảng để hai người có thể tiến xa hơn mọi người à, không biết là mọi người hiểu cái khúc này mình nói hay không nhưng mà à, kiểu như là để bác sĩ bảo cưới á rồi xong cái cái người thiệt thòi là đứa trẻ đó thôi mình mình nói như vậy không biết là mọi người có hiểu hay không nói chung là uh, nếu mà hai người có làm chuyện đó thì đi mưa nhớ mão mơi mọi người đừng có để chúng ta rơi vào những cái trạng thái nó khó đỡ phía sau thực ra thì mình biết là khi mà chúng ta yêu nhau á thì không biết cái đối phương có thích mình hay không có yêu mình hay không tuy nhiên vẫn có thể làm chuyện đó với nhau được mà đúng không mọi người chúng ta lớn chúng ta hoàn toàn phải chịu trách nhiệm với những cái hành động cũng như là những cái việc làm của mình ừ, đó cái đá này nó nhắc nhở nhẹ nhẹ đừng đừng để bản thân mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn nha mọi người ok tụi hai đến đây thôi nha và lá con bướm chúng ta có lá kiếm họ có yêu bạn không strength có yêu bạn không có nhưng mà người này ít kỹ lắm rồi mọi người mà thấy cái thái độ họ yêu bạn nhưng mà họ rất kỹ họ sợ họ cho đi nhiều cái người này muốn giữ cho mình kiểu như là yêu nhưng mà sợ sợ mà các bạn sẽ sẽ làm này làm kia với họ và mang một cái gì nó rất là trẻ con mà nó nó nó rất là tính toán trước sau kiểu như họ tới tình cảm với bạn á nhưng mà khi mà nghĩ đến cái việc mà phải cho các bạn yêu một người mà phải hy sinh một người nào đó là đây là một cái từ điển không chấp nhận được ừ chỉ yêu thôi nhưng mà không cho gì hết không không giúp đỡ gì được cho các bạn hết à, các bạn có muốn yêu một người như vậy hay không ở đây mình thấy một cái năng lượng nó hấp dẫn rất là mạnh cả bạn lẫn họ nha mình thấy cái người này nói và an ủi các bạn nó là giỏi là một người à, kiểu như là các bạn mới tiếp xúc với họ các bạn sẽ rất là thích họ vì họ rất là ngọt ngào và họ có thể biết được bạn thích cái gì cần làm cái gì ra sao và mình nên chắc là đây là một kiểu bad boy just gọi là đơn thuần của mọi người kiểu như là à, khi mà các bạn quen họ nha họ sẽ rất là biết cách để làm cho các bạn vui à, biết các bạn đang nghĩ cái gì và còn cái gì à, luôn tạo cho bạn một trong những cái cảm giác ồ anh ấy ga lăng quá anh ấy thông minh quá anh ấy cảm xúc quá anh ấy biết mình muốn cái gì cần cái gì hết nhưng mà cái người này á họ sợ lắm nha mọi người họ rất là sợ được mất luôn kiểu như là họ muốn các bạn yêu họ nhiều yêu họ nhiều chứ chứ không có muốn lỗ lã gì cái màn hình thoát bên ngoài mình thấy có một cái hình ảnh lá bốn xu nè các bạn có thấy người đàn ông này gom hết tất cả của cải từ bản thân mình không và không cho đi ừ mình thấy một cái hình ảnh mà nó kiểu như là nó nó sợ có thể là bạn có một cái hình ảnh hoặc là bạn có có một cái gì đó khiến họ nghĩ đến một cái mối tình cũ một cái người đã từng tổn thương họ cho nên cái cách thể hiện của họ với bạn á mặc dù là yêu thương đó nhưng mà nó nó hơi có một cái gì đó nó hơi ích kỷ nó hơi um, giữ lại cho bản thân của mình quá nhiều ừ, mình mình thấy trend ở đây là có nha mọi người thậm chí là các bạn sẽ rất là thu hút với họ về cái chuyện đó nữa um, mình thấy cái người này nếu mà chỉ nói không hoặc là à, bên nhau thì rất là thoải mái nhưng mà nghĩ đến những cái chuyện lâu dài hơn như là à, anh mua cho em cái này mua cho em cái túi đó mua cho em cây son thì các bạn sẽ không thấy cái người này nói là giỏi thôi còn về hành động thì ồ oh, mình thấy là không có thực tế đó một người rất là à, ngọt ngào lãng mạn nhưng mà không thiếu sự thực tế ừ mình mình không thích những người như vậy rồi tại vì đối đối với mình á là nói phải đi đôi với làm mình thì cũng không có mong cầu gì quá nhiều đâu mọi người nhưng mà ít nhất họ phải tạo cho mình có cảm giác tin tưởng và lỡ mà mình có bị cái gì đó họ sẽ luôn xuất hiện à, có người yêu rồi đấy như vậy mà đúng không mọi người cái đó là lớp ờ, yêu lắm nhà mọi người yêu dữ lắm luôn nhưng mà chỉ yêu thôi một, cái kiểu người này là gọi gì ta một túp lình chanh và hai quả tim vàng <laughs> Tristic nè mọi người ơi cái gì không luôn á mọi người cái người này hả thích bạn yêu bạn lắm nhưng mà cái, thể hiện của họ làm sao chúng ta có hai xu lớp lover ờ, thì chu cấp luôn <laughs> cậu này họ có yêu bạn không mình thật chỉ là còn rất, rất yêu yêu lắm rồi cuối cùng là sẽ vào được cấp yêu yêu lắm nhưng mà mình thấy có một cái gì đó đó nó làm sao á mọi người cái tụ này coi mà tức luôn á cái tụ này kiểu như là ờ anh yêu em anh yêu em nhưng mà lúc mà cái kiểu như là bạn cần cái sự giúp đỡ gì đó mà ở bên ngoài đó mình cảm giác như là họ giống như là anh hùng rơm vậy họ chỉ nói được họ nói rất là đã luôn họ, họ, họ sẽ luôn là một người rất ngọt ngào ấm áp vui vẻ khiến cho bạn cười hàng giờ hàng ngàn giờ liền nhưng mà mình thấy có một cái gì đó thiếu cái sự hành động ở đây cái lá hai xu ở đây á bình thường trong một cái trạng thái là họ có yêu bạn hay không mình chắc chắn là có mọi người đây là cái sự tình cảm giữa hai bên luôn á nhưng mà cái lá hai xu nó cũng tượng trưng cái sự cân bằng có một cái gì đó nó hơi kỳ kỳ ở đây đúng không mọi người yêu nhau nhưng mà chỉ có cảm xúc thôi mà nhất là trong cái thế giới bây giờ cái thế giới vật chất một cái thế giới mình nó còn nhiều sự hợp tế bây giờ thì cái người đàn ông này cái người mà các bạn đang nghĩ đến nè có có có phải là cần thêm một chút gì đó thực tế hay không mình thấy nha cái tụ bài số 3 nè các bạn đang trong một cái mối quan hệ rất là nhiều nhưng mà mình thấy hình là các bạn cảm nhận được là họ nhiều khi hơi khiến cho các bạn hoang mang hồi nương là không biết mình mình mình mình mình mình có được yêu họ yêu hay không họ vẫn họ vẫn rất là vui vẻ họ vẫn rất ấm áp họ vẫn rất ngọt ngào nha các bạn nhưng mà hình như là nếu mà hướng tới một cái gì đó xa hơn mang tính xây dựng hơn rồi uh, mang cái tính chắc chắn hơn thì các bạn vẫn chưa thấy tại vì họ chỉ thể hiện trên cái mắt tình cảm thôi ở ờ, trong tim của họ thì chỉ có bạn thôi nhưng mà như mình đã nói với mọi người là cái người này có một cái vấn đề gì đó là trong quá khứ họ đã từng bị lừa kìa cho nên nó cái khi mà yêu thì yêu nhưng mà cái cái cách mà họ thể hiện với các bạn á nó nó chùm sọ lắm kìa mọi người nó không kiểu như là họ tính từng đồng từng cách với các bạn á họ không có tặng quà cho các bạn này họ họ là không không họ không có một cái gì đó nó ra hồn trong lúc hai người quen nhau chẳng hạn à, mình thấy có một cái gì đó nó hơi chùm sọ ở đây á mọi người tại vì thường á mình nghe bạn mà nói á tại vì mình không có bồ mà chỉ mình chỉ nghe bạn mà nói thôi nha khi mà một người nào đó thương mình á thì họ sẽ đưa hết cái gì mình gói cho cái người kia nhưng mà cái người này mình thấy là họ có một cái xu hướng gì đó bảo vệ quá mức cái vấn đề của mình và họ sợ cho đi kiểu như là cảm xúc này anh có thể cho em cả ngàn cả mớ luôn cũng được nói lời ý đẹp kiểu gì cũng nói được và cái cái cái lời nói của họ khiến cho các bạn mềm lòng kiểu như là các bạn biết là họ thương mình và ờ, họ có thể mang cho bạn một cái cảm giác rất là ngọt ngào rất là chăm may nhưng mà nếu mà nói về cái cái cái vấn đề mà tiền bạc hoặc là mang một cái gì đó nó không cụ thể hơn thì mình thấy là cái người này theo lòi luôn nha mọi người theo lắm đó cho nên <laughs> mình không biết những cái tụ ba nghĩ sao về cái đối phương của bạn và nếu mà bạn có đang lỡ rớt một cái người nào đó thì mình xua cho mọi người hay là cái người này cũng có tình cảm với bạn nha thậm chí là rất yêu bạn kìa họ thấy bạn là một nữ của họ là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời good joy à, nhưng mà À, các bạn bạn trong một mối quan hệ như này thì các bạn cũng nên suy nghĩ cẩn thận là mình có nên phát triển xa hơi với một cái người hơi tìm sò và ích kỷ như vậy hay không à ha có thể là cái từ ngữ của mình nó đã nó không có được cụ thể cho lắm nhưng mà các bạn có nghĩ thế nào mình sẽ quen một cái anh chàng mà đến cả một ly trà sữa mà người đó cũng không thể nào mua cho mình được thì các bạn hãy cân nhắc nha mình không có định chia rẽ ai hết mình sao thêm bài thôi à bài nó lên thế nào mình cảm như thế nào thì mình sẽ nói như thế đấy rồi ok bây giờ mình sẽ coi oracle cho những bạn tụ ba rồi mình chốt đơn nha chúng ta còn sẽ xem domain angel nói về về cái mối quan hệ của những bạn tụ ba nha trời ơi phản hóa học là rất là nhiều hình như là mình thấy các bạn cũng không cưỡng là được người này người này có vẻ là họ cũng rất là đẹp nữa ờ, mình thấy là cái vẻ ngoài của họ là cho bạn thu hút rất là nhiều kiểu như là vừa gặp đã yêu á mọi người à, rất là vừa mắt anh trông rất là kiểu như là đúng gu các bạn các bạn thích một anh chàng ví dụ mình ví dụ thế nha bạn thích một anh chàng baby dễ thương thì cái người này sẽ có một cái nét vẻ ngoài trang như vậy à, tình yêu mà mờ mắt rõ ràng là mọi người mọi người thấy không thứ là bạn biết là họ yêu bạn rồi nhưng mà hình như có một cái gì đó nó sai sai đúng không mà bạn gặp bạn luôn vô, vô tình giống như là bạn luôn mơ hồ các bạn đã thấy là họ để mặt nạ hoặc là họ che giấu các bạn cái điều gì đó trời ơi ghê lắm nha anh chàng số 3 này là trời ơi kiểu như kỳ quá à, xin lỗi tại vì mình hay coi cho những bạn nữ <laughs> nhưng mà mình thấy cái người này hình như là họ không có trung thực lắm các bạn nhất là về mặt tiền bạc à, <laughs> nói gì nói yêu yêu nhưng mà tiền bạc không nhạy cảm lắm và cuối cùng chúng ta có last but attention to the red flag ờ, <laughs> nè mọi người hãy hãy suy tính cẩn thận trước khi chúng ta nghĩ về một cái con đường dài lâu hơn cái lá này nó cũng rơi ra trong tụ số 2 ờ, thì tùy mọi người thôi tại vì mình coi bài thì mình coi nhưng mà câu chuyện của mọi người thì mọi người vẫn là tự quyết định đúng không đó cho nên là có vui hay buồn thì cũng do tự mọi người thôi và nếu mà mọi người có lóc thì những cái uh, kêu ca ca tháng gì thì mọi người có thể để lại comment ở bên dưới mình sẽ đọc và thả tim còn bây giờ thì chúc mọi người một ngày tuyệt vời bye